Welcome to Ốc Ngốt Channel Quạt quạt quạt quạt <laughs> Tại sao á, hôm nay tiêu đề nó lại là như vậy Thì mình xin giải thích cho mọi người nghe một tí Về Series Head mà mọi người còn thường gọi là SCP-6789 thì nó không hề là một SCP mọi người nhé Hãy nhớ rõ là chuyện như vậy Tác giả của đầu còi á, là Trevor Harrison Vẫn chưa đồng ý đầu còi là một SCP Mọi người hãy share clip này để bảo bảo vệ cái chủ quyền của tác giả để là gọi là chắc chắn là series head là series head chứ chưa là SCP 6789 như mọi người đã từng gọi. Ngày xưa mình đã từng bị lầm vì lúc đó mình bấm ra SCP 6789 thì nó lại ra rất là nhiều thông tin của ờ, đầu còi cho nên là mình đã là người sai lầm lúc đó và mình đã nhận thấy sau đó là mình đã có chú thích ở phần mô tả và phần ờ, comment ghim ở trên đó đấy cho nên mọi người hãy nhớ chung tay giành lại quyền của tác giả nha <coughs> thì đảm bảo có nhiều bạn bảo là ôi sao ích kỷ thế nhưng mà không đâu Trevor Harrison đã đồng ý một đứa con tinh thần một đứa con do tác giả tạo ra là thành một SCP Đấy, đã được công nhận trên uh, Twitter, Twitter hay Twitter nhỉ? Cái đó mình đọc không quen mồm, mình không có xài cái đó. Và SCP đó là SCP nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nha. SCP hôm nay đó là SCP-4158, Big Charlie. Anh em đừng có nhầm qua Charlie Bull uh, ờ, Widow Talk Animal nha mọi người. Đấy, khổ lắm, nhiều khi nghe Charlie Charlie là anh em lại nhầm. SCP-4158 đã tìm thấy được ở Redson tiểu bang Indiana của Mỹ vào sáng ngày 16 tháng 12, 2004. Như bao vụ việc khác, thấy những động vật hoang dã khi đi trên đường cao lộ mà không chịu rời đi hay là những động vật mà người dân người ta gặp phải. Thường á, thì người dân sẽ báo cho những nhân viên kiểm soát động vật tại khu vực đó. Nhưng lần này á, có một cái báo cáo là có một con bò rất rất là to đang đi trên quốc lộ 17 nhưng mà khi hai, hai anh nhân viên đó lại gặp con bò thì hai anh nhân viên rất là hốt hoảng phải gọi đến cho cảnh sát để giải quyết chuyện này như thế nào. Lúc này tổ chức cũng đã nghe phong phanh về cái thông tin này. Ngay lập tức tổ chức một cuộc ngăn chặn bởi các chuyên gia khu vực 64. Cũng cùng lúc đó đã cử thêm một đội để xóa trí nhớ những người đã gặp phải SCP-4158 ờ, và khép lại vụ việc ngay lập tức hành trình vận chuyển SCP này thì khá là dễ dàng, không thua kém gì với những SCP mang tầm vóc khổng lồ so với người bình thường. Thì SCP-4158 là một chú bò có chiều cao khá là ấn tượng 3,4m so với những chú bò vàng á thì nó gấp 3 lần cho đến 3,4 lần. Chúng ta có thể nói là như này, khi xếp 3 4 con bò vàng Việt Nam lên chồng lên nhau á thì mới bằng à, chú bò SCP của chúng ta thôi. Tuy chú bò Charlie á cũng dài khoảng 5 mét nhưng Austin á khả năng của nó vượt qua những SCP như là SCP-3000 và SCP-169 trong thời gian dài. Nếu mà phải nói là thời gian dài nha vì uh, sao á thì anh em sẽ biết ở uh, phần tiếp theo. SCP-4158 tuy nói là chú bò nhưng mà thật sự nó không phải là chú bò bình thường đâu. Nhắc tới đây á thì cho ốc à, đi ra ngoài lề một tí nha. Tại sao chúng ta hay à, chửi ngu như bò nhưng mà lại uống sữa bò để được thông minh hơn? How? Mọi người có thể giải đáp thắc mắc đó dưới comment cho mình được không? Ok, quay trở lại với chú bò Charlie do cái đầu khá là to so với cơ thể của nó và cái đầu nó cũng là thuộc dạng là có một phần gì đó hơi biến dị một tí cho nên á nó sẽ có một số điểm mù nhất định dẫn tới cái việc di chuyển của nó va chạm vào một số chỗ nào đó là chuyện rất là bình thường có thể xảy ra. Ai ai cũng có thể quan sát thấy. Một điều là SCP-4158 có vẻ ngoài khá là đáng sợ. Với cái phần da thì rất là mỏng luôn. Mỏng tới mức á, mình có thể nhìn thấy các bộ phận ở bên trong của nó một cách mờ mờ. Và cái phần da mỏng này của nó khá là dễ bị tổn thương do các tác động bên ngoài. Nghe cái vụ mà nó mỏng mà thấy mờ mờ đảm bảo mà trong đầu mà nhiều bạn là tôi ước gì áo cà rớt tôi cũng vậy tôi bảo không sai đi đúng không không sai đi không sai vào đâu được ok tscb <clears throat> này á có vẻ ngoài khủng khiếp và có thể gọi là kỳ dị nhưng chú bò này cực kỳ ngoan ngoãn cực kỳ ngoan luôn nha các ghi chép á cho thấy là khi nhân sự vào cho ăn hay là dọn các tế bào nó thải ra thì nó hoàn toàn rất là thân thiện nó không có làm khó ha không có gì hết nó chỉ tập trung cho công việc của nó đó là ăn xong đi vòng vòng thôi và đặc biệt hơn scb này á nó sẽ không làm à, mấy nhân viên cảm thấy bị bốc mùi đó là nó sẽ không ị à, nó chỉ thải ra những cái à, tế bào giống như là cái phần cơ thể của nó ấy, tiết ra những cái tế bào giống như là da chết của mình đó chỉ đơn giản là như vậy thôi Lý do tại sao lúc đầu ông nói là SCB 4158 này có thể to ngang với SCB 169 và SCP 3000. Nếu mà đủ điều kiện, anh em có biết thì SCP-169 và SCP-3000 là một cái con số mà nó phải tính lên hàng ngàn cây số về cái chiều dài và cái chiều to của nó. Thì trong các ghi chép, chú bò Charlie á, có khả năng nó là siêu to siêu khổng lồ, gọi à, đúng nghĩa đen á, là to dần theo thời gian. Nếu ở trong môi trường thích hợp và đầy đủ điều kiện, thực phẩm và không gian thì SCP-4158 sẽ phát triển cực kỳ mạnh. Hãy nhớ là sự gia tăng này á nó không ngừng, nó cứ tăng hoài, tăng mãi, tăng mãi. Nó chỉ là nhanh hay là chậm thôi. Do cái vụ việc như thế này á, tổ chức phải lập riêng ra cho SCP-4158 một cái thực đơn riêng để tránh trường hợp nó tăng ngoài tầm kiểm soát và cũng thiết kế một cái thiết bị để cắt bỏ các ờ, khối lượng dư thừa nhưng mà cắt bỏ sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của SCP-4158 cũng như là về mặt sinh học của nó. Tuy nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của SCP-4158 nhưng mà nghe cái quá trình mà cắt bỏ nó cũng hơi đáng thương cho chú bò khổng lồ này. Quá trình loại bỏ khối lượng thừa của nó, các bạn nghĩ là chỉ cắt đi cái phần thịt thôi phải không? Thật sự là không hẳn là cắt đi những phần thịt không đâu mà còn cắt hẳn chân của nó ra luôn và một số bộ phận nào khác cắt được có thể cắt là cắt hết kể cả bé kêu của nó Wow Anh em nghe không lầm đâu Anh em nghe không lầm đâu Nhưng sau khi cắt á, thì SCP-4158 cũng chỉ cần một thời gian ngắn thôi để hồi phục và tái tạo lại những bộ phận đó. Có một số trường hợp được ghi nhận khi mà để quá lâu mà những uh, nhân viên không vào cắt bộ phận thừa cho SCP-4158 thì nó càng mọc thêm nhiều chân hoặc mọc thêm một số bộ phận khác. Bộ phận nào thì anh em đã biết rồi đó. <laughs> Chắc chắn là có thể là mọc thêm đuôi và mọc thêm lỗ tai rồi. Và tôi đang nghe có mùi đen tối trong đầu các bạn. Những cái bộ phận phát triển thêm này á thì nó nằm ở trên một vị trí ngẫu nhiên chứ không phải nằm trên cố định nếu như là phần chân nó sẽ mọc ra hem chân đâu mà có thể là cái chân nó mọc trên cái lưng đó nó rất là phức tạp ngoài ra các nhà khoa học đã thử nghiệm cắt nhiều phần thịt một lúc trên cơ thể của chú bò khổng lồ này để nó tập trung tái tạo lại phần thịt bị mất thì cái kết quả khá là tốt các bộ phận à, khác của SCP-4158 có tốc độ tăng trưởng chậm hơn còn cái phần thịt bị cắt đi á sẽ có hai hướng để giải quyết hướng đầu tiên á là đem cái phần thịt đó đem bán cho mọi người ăn yeah, vậy là chúng ta được ăn ờ, thịt bò scb Ừ, ờ, nghe hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Thì thịt bò SCP-4158 đã qua các cuộc thí nghiệm của tổ chức cho thấy là không có gì dị thường, đảm bảo là ăn được. Mặc dù là như vậy á, tổ chức dặn muốn chắc chắn hơn nên tổ chức đã sử dụng biện pháp thứ hai đó là thiêu hủy toàn bộ phần thịt đã được loại bỏ. Và thường tới cuối video thì khá là ít người xem tới cuối video và mấy bạn xem tới cuối video á thì cũng là người đa số là người lớn ở uh, mức độ tuổi cũng vị thành niên đồ trở lên rồi uh, tới đây á clip sẽ có một số phần nhạy cảm nếu mà bạn nhỏ nào còn xem tới đây mong bạn đó hãy tua qua nhẹ nhẹ tới phần quản thúc vì uh, nó sẽ khoảng 30 giây thôi không không chừng là 20 tới 30 giây thôi ok mọi người nha lần cập nhật kích thước gần đây nhất của SCP 4158 thì nó có chiều cao là 8m và chiều dài là 9m8 cho làm tròn 10m luôn đi nhưng á, cái đặc tính ốc đã kể trên thì nó đã gia tăng tới 7 cái chân bốn cái dạ dày ba cái lưỡi điều đặc biệt hơn mình không muốn các bạn nhỏ phải nghe đó là nó có hai bé kêu và năm quả quạt quạt quạt quạt lúc đó mình không thể nào nói được luôn kể cả cho dù bạn là người lớn mình cũng không thể nào nói được thì trên con bò nó có năm quả gì đó thì các bạn tự tưởng tượng được đúng không nhưng mà nó hơi bị sai sai mọi người ạ à thường người ta đi là đi một cặp hiểu không tại sao lại là năm tác giả chơi kiểu mình kiểu này kỳ quá mình đọc tới đây mình cười không gớt được không <laughs> kìm được <laughs> mồm luôn ấy cái lúc mà mình ghi á thật sự cái này mình tâm sự ghi cái lúc mình ghi ui mình không hiểu tại sao lại là năm quả mà không phải sáu không phải bốn ok rồi thôi chúng ta bỏ qua đi khúc này nghe xong kiểu mà mình hơi bị hắc não thôi chúng ta sẽ đến với phần quản thúc của scb này thôi scb này á được phân loại là Eclipse khó quản thúc và có suy nghĩ riêng của nó. Thông tin quản thúc á, là phải được cập nhật theo thời gian vì chú bò này khi đưa về là lúc vừa mới à, đưa về đó thì chỉ cần một căn phòng 8 x 10 m ở khu vực ngăn chặn trung bình tại size 64. Còn sau này căn phòng phải được mở rộng cho phù hợp với kích thước của SCP này, phải cắt bỏ những phần thừa của nó một tuần một lần Trừ khi nào các buổi thí nghiệm uh, xảy ra thì không cần phải cắt bỏ Khẩu phần ăn của SCP này khá là cute Bò nhưng lại ăn thịt bò sống Ok fine Và có ăn cả cỏ khô và ăn gỗ Cuối cùng là một món rất là đặc biệt Đó chính là ăn gạch Ok gạch nghĩa đen mọi người nhé là cục gạch của mình ấy các bạn thấy sẽ rất là kỳ lạ đúng không các bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ có những người ăn gạch đúng không các bạn sai rồi những người làm video như ốc suốt ngày ăn gạch thôi ăn gạch và bị ném đá liên tục bị đả kích công kích cá nhân liên tục cho nên cái chuyện ăn gạch đó là chuyện bình thường nhá những người làm video như mình thì ăn gạch theo nghĩa bóng đó đủ để xây nhà luôn và do scb này á có tính chất rất là ngoan ngoãn nên là không cần thiết kế những cái phòng mà giám sát 24 trên 7 mà tổ chức á, chỉ gửi nhân viên ờ, đi giám sát 3 lần trong một ngày thôi. Ok, video đến đây đã kết thúc rồi. Có lẽ là quá nhanh đúng không mọi người? Mình thật sự cũng muốn ra nhiều video để ờ, mọi người ờ, xem lắm. Nhưng mà rất là tiếc, mình chỉ có một mình mình lên kịch bản thu âm. Còn lại em mình edit. Cho nên là thật sự là không thể nào kịp để mà ra clip liên tục. Đó, chỉ có thể là 2 cho đến 3 ngày mới ra được clip thôi nên đành hẹn anh em lại hôm sau và anh em cảm thấy nếu SCP này mà không loại bỏ khối lượng dư thừa liệu nó có thể vượt SCP-169 và SCP-3000 không? Anh em để lại comment cho mình biết nha. Nhưng mà theo óc nghĩ là chắc chắn có thể vì nó tăng trưởng theo cấp muốn cấp số nhân luôn mọi người à. Thấy không? Lần số liệu lần đầu là nó mới có khoảng 5 mét nhưng mà lần sau đã loại bỏ một phần à, thịt thừa hay là bộ phần cơ thể nó rồi mà nó dẫn lên 10 mét đó khá là khủng khiếp đúng không nếu anh em thấy video hay á thì để lại một like một subscribe cho kênh đừng quên share với à, mọi người để giúp ốc lên 50k sub nha sub tăng nhanh hay chậm là tùy vào độ yêu quý của mọi người cho kênh của mình tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ